Xin chào tất cả anh em Trên đây nó là những cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tan 100% đã được chúng tôi bo hết tất cả các cạnh góc với việc bo cạnh góc này ờ, nhằm mục đích là để chống âm chống tiếng hột thì rất là đẹp anh em nhìn hột này rất là đẹp nhé các cạnh góc đã được chúng tôi bo hết rồi và cái bộ hột này nó tỷ lệ đi đều khá là đều khi chúng ta lắc bình thường thì nó sẽ đi chén tài chén xỉu rất là đều hột nó không bị đâm hột nên là khi lắp nó không à, bị lủi hột và đây nó chính là những cái bộ hột tài xỉu bảo hay còn gọi là hột bão về cái bộ hột tài xỉu bảo hoàn toàn không tan 100% này nó sẽ là một cái lợi thế rất là lớn cho anh em khi à, đi lắc tài xỉu tại tất cả những cái sòng sới những cái trường gà đây nó là cách chơi tài xỉu bịp một cái mẹo lắc tài xỉu bịp rất là hiệu quả và áp dụng cho tất cả những anh em nào đang đi lắc cái tại những sòng sới khi chúng ta sử dụng bộ hột này tỷ lệ hột đi khá là đều và có tỷ lệ lên bảo chiếm từ khi chúng ta lắc 10 chén thì đến 12 chén nó sẽ lên một cho đến hai chén bảo có thể là ba bốn chén nó đã lên rồi nếu như một ca lắc của anh em là một tiếng thì nó sẽ đạt từ 4 cho đến 5 chấn bảo đây nó là cách chơi tài xỉu mẹo đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả và tôi xin giới thiệu với tất cả anh em đây nó chính là bộ hột tài xỉu bảo hoàn toàn không tan 100% anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu bảo này hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây 0844 555 559 hoặc là anh em kết bạn Zalo với tôi qua số đó tôi sẽ à, tư vấn và giới thiệu thêm cho anh em xem bây giờ tránh làm mất thời gian của anh em tôi sẽ thử qua cái bộ hột này trước tiên tôi sẽ thử qua cục hít và tiếp tục là tôi sẽ dọi đèn đây nó là cái cục hít trắng cục hít thì rất là lớn tôi sẽ thử qua hột này nắp chén dĩa tất cả đều không tang 100 trăm đây nó là cái dĩa ngọc hoàn toàn bình thường anh em còn đây nó là cái công quận đã được tôi ờ, gắn một cái ờ, dán một cái lớp băng keo vào Đó, tất cả đều là bình thường bây giờ tôi sẽ dọi qua đèn cho anh em xem tôi sẽ thử qua ba mặt uh, mũ cũng như ba mặt nhị đây soi luôn từ dưới soi lên này hột thì rất là trong anh em nhé đồng thời soi luôn cả dĩa cho anh em xem Đó. hột thì rất là trong hoàn toàn không tan 100 trăm khi lắc tỷ lệ lên bảng nó khá là cao hột thì rất là đẹp tôi sẽ thử qua ba mặt nhị nữa khi chúng ta lắc bình thường nó sẽ đi rất là đều hột chén tài chén xỉu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 số xỉu số 8 anh em để ý khi lắp này thì nó lên cặp tỷ lệ lên cặp nó rất là nhiều nhé qua tài số 12 Rồi, đây là chén bảo đầu tiên này bảo lục này tôi vừa rồi tôi lắp ờ, khoảng 7 cho đến 8 chén thì nó lên một chén bảo rồi tôi sẽ tiếp tục thử cho anh em vài chén nữa bây giờ từ tài số 16 vừa bảo lục xong bây giờ xuống xỉu số 10 145 bây giờ nó dừng một chén đứng một chén xỉu một hai ba xỉu số 6 tôi tiếp tục lắc thêm vài chén nữa đó giờ nó xỉu số 10 tỷ lệ lên cặp thì khá là cao đó bây giờ lên bảo ngũ chén trước nó là bảo à, lục bây giờ bảo ngũ bây giờ nó dừng một chén tài lại số xỉu luôn xỉu số 9 225 bây giờ qua tài số 12 552 số xỉu số 6 114 tiếp giờ qua tài 146 tài số 11 số xỉu số 10 này bây giờ lại lên bảo nhị anh em này vừa rồi tôi lắc khoảng tầm hai chục chén hoặc hơn hai chục chén gì đó thì nó cũng lên được ba chén à, bảo bảo lục này bảo ngũ và bảo nhị tôi sẽ thử cho anh em vài chén nữa bây giờ nó dừng một chén à, xỉu một ba năm à một hai năm xỉu số 8 giờ lại qua tài ba bốn sáu tài số 11 số xỉu số 10 136 đỡ qua tài số 11 245 giờ số xỉu số 8 125 giờ là qua tài 662 tài số 14 Đó, giờ lại tiếp tục lên một chén bảo nữa bảo lục anh em tôi thử vài chén rồi số xỉu 135 xỉu số 9 này tiếp tục dừng một chén xỉu nữa Rồi qua tài 556 tài số 16 anh em thấy tỷ lệ hột thì nó đi rất là đều nhá và có một điều là tỷ lệ lên cặp một cặp một nó rất là lớn thì anh em nào cần tìm hiểu và muốn ờ, sở hữu cái bộ hột tài xỉu bảo hay còn gọi hột bão này thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình đây ngoài cái ờ, hột bảo ra thì tôi còn cung cấp những cái dĩa chống âm dĩa một âm và tất cả những nắp trì để cho anh em đi lắc tài xỉu chơi tài xỉu bịp mới ờ, nhất 2021 hiện nay để làm sao cho hiệu quả nhất chào tạm biệt tất cả anh em